Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến các quý vị khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau giải đáp một câu hỏi thắc mắc của rất nhiều các quý độc giả cũng như là các uh, khán độc giả mà băn khoăn trong cái giai đoạn này. Đó tháng 7 cô hồn thì liệu em có thể thực hiện cái việc lễ khai trương hoặc em có thể thực hiện công việc liên quan đến an vị ban thần tài được hay không? Thì Đức Trung và Phong Thủy Tâm Viên xin trả lời đến các quý vị rằng là trong tháng 7 cô hồn này không có điều gì đáng lo ngại trong cái việc liên quan đến khai trương hay liên quan đến cái việc an vị ban thần tài cả chúng ta luôn nhắc đến cụm từ là tháng cô hồn và luôn ám ảnh ở trong đầu rằng là tháng cô hồn là tháng xui xẻo nhưng thực tế mà nói nếu chúng ta nghiên cứu kỹ về trong đạo Phật đúng không ạ thì tháng này phải gọi là tháng xá tội vong nhân thì đúng hơn là tháng mà chúng ta uh, giải thoát những uh, vong linh hoặc những u hồn mà chưa về được nơi uh, của gia đình đúng không ạ và cũng là tháng mà chúng ta cho đi bằng cách chúng ta phóng sinh là tháng mà chúng ta cúng cháo thí và chúng ta cho đi uh, chúng sinh bằng cách là cho đi lương thực thực phẩm đúng không ạ và trong tháng này thì uh, với cách như vậy thì chúng ta làm trở nên nhẹ nhàng hơn trong tâm khảm của mỗi người chúng ta và đó là điều hoàn toàn tốt đối với quan điểm của đạo Phật nhưng một điều rằng là chúng ta biết rằng là vong linh thì có vong linh tốt và vong linh xấu vong linh uh, ngoan và vong linh không ngoan đúng không ạ và chúng ta lo ngại rằng những vong linh xấu đấy thì cũng sẽ quấy quả cũng như ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng ta do vậy chúng ta gọi đấy là cô hồn nhưng thực tế mà nói thì nếu như trong cái việc liên quan đến ban thần tài thì đây là một trong những cái phương pháp để mà chúng ta hóa giải những cái điều suy sẻ của chúng ta cô hồn thì đúng hơn bởi vì rằng là nguyên tất cả những cái thành phần ở trong ban thần tài là đều những linh vật mà có khả năng thâu tài và kỹ tà rất là tốt chúng ta lại phải nhắc đến những công hiệu liên quan đến tịch tà và hóa sát của ban thần tài ví dụ như trước mặt chúng ta là những cái linh vật ví dụ như long quy là một trong những linh vật có khả năng hóa sát rất cao đúng không ạ với mình rùa và đầu rồng thì đây là một trong những linh vật mà có khả năng hóa giải sát khí cũng như kỵ tà rất là tốt do vậy nếu như ban thần tài chúng ta mà được đặt linh vật này trên ban thờ thì há chẳng phải là một điều chúng ta kỹ bỏ những tà ma ngã quỷ hay sao đúng không ạ hay trong các linh vật hay trong bát hương chúng ta luôn có là các thành phần đó là cốt thất bảo và trong cốt thất bảo thì có bảy pháp khí đó là vàng bạc ngọc trai ngọc phỉ thúy san hô đỏ mã hổ phách đặc biệt là san hô đỏ và hổ phách là những thành phần có tính kỵ tà rất là cao bởi vậy cho nên nếu như trong bát hương và trong linh vật chúng ta được nạp bộ cốt thất bảo này vào thì một điều chắc chắn một điều đó là các linh vật đấy của chúng ta đều có tính kỵ tà rất tốt và đấy cũng chính là cách mà chúng ta xóa bỏ tà ma ngạ quỷ đi hay còn nhiều các pháp khí khác nữa mà chúng ta cần phải chú ý sử dụng trong cái tháng 7 này mà tự trung lại chúng ta hoàn toàn nên sử dụng trên ban thần tài để mang cái yếu tố là kích hoạt tài vượng cũng như là hóa giải những sát khí những tà ma ngạ quỷ xấu xâm nhập đến cửa hàng của chúng ta đó là cái điều hoàn toàn tốt trong cái tháng 7 này và chúng ta không cần phải quá lo lắng tuy nhiên một điều trong phong thủy tháng 7 này là tháng giáp thân chúng ta cần phải tính toán đến những thời điểm mà chúng ta ăn thịt thực phẩm hoặc chúng ta cần phải tính toán đến thời điểm mà chúng ta khai trương nó thật phải là đáp cách phù hợp với lại gia chủ tức là phù long tương chủ thì nó sẽ gia tăng cái công hiệu một cách chính xác hơn và việc này nên có đội ngũ chuyên gia tư vấn thì các quý vị sẽ trở nên yên tâm hơn tự chung lại chúng ta không cần quá lo lắng về những cái điều xui xẻo trong tháng 7 này đâu bởi vì tháng 7 là tháng sát độ công nhân chúng ta hãy cho đi bằng cách là phóng sinh hãy phóng sinh như chú cá nhỏ hãy phóng sinh như chú chim của câu nhỏ để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong tâm khảm đúng không ạ hãy đến thắp hương cho những uh, ngôi mộ mà không có tính danh để điều đấy chúng ta uh, nhớ đến những người uh, âm mà uh, luôn có những cái mà phù hộ độ trì cho dương thế đúng không ạ điều đấy chúng ta sẽ cảm giác là cảm ơn hay chúng ta làm những uh, chiến dịch từ thiện hay những cái chiến dịch mà cho đi thì chúng ta sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng hơn trong chúng ta trong tháng 7 cô hồn này và đó cũng chính là cách mà chúng ta uh, yên tâm mà vượt qua uh, và sử dụng những món thực phẩm phong thủy để mà cải thiện tình hình kinh doanh cũng như là gia tăng thêm công hiệu về tỉnh táo hóa sát đó là những cái giải pháp hoàn toàn hợp lý trong cái tháng này và để tư vấn kỹ hơn thì quý cô chú chị hãy liên lạc đến số 1900 2292 để gặp đội ngũ trợ lý chuyên gia tư vấn thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đến trực tiếp địa chỉ tại văn phòng tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, tại Thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn trực tiếp và ứng dụng những kiến thức phong thủy chính phái trong công việc kinh doanh và trong cuộc sống chúng ta. Xin cảm ơn cũng như là chúc quý vị trong tháng 7 chúng ta sẽ gặp nhiều sự may mắn, tâm thưởng thì sự thành. Xin hẹn gặp lại.